Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như Khải Nam ơi Và lần này thì uh, chuẩn bị đến Evan 8 tháng 3 uh, thì Khải cũng uh, chuẩn bị uh, ít bộ event uh, hôm qua em kia anh em cứ bảo anh đi mà thực sự là Khải gom một lần đủ anh luôn em ơi Đây Khải cho anh em xem sơ uh, cái mùa event này như thế nào nha Rồi chúng ta của anh Evan em ơi Đâu rồi lộn server đây Đây là một event mới nha em ơi Evan mới nha em Đâu rồi đây Đâu rồi ôi sao nó dính vào đây chi Đây anh em rồi ừ. cái kéo là cái, cái dòng này, website à. anh em xem mỗi vần như thế nào rồi à, cánh cái vần này có coi thử xem lời hay lỗ nè mùa này thì uh, Evan uh, à, Su là Evan Su là 11 kim nếu anh nhanh là tốn 14 kim còn Evan tiền vạn là tốn 5k dạng dưới 150k điểm tốn kim cho năm thì 5k vạn nó tốn khoảng tầm uh, 8 đến 10 kim là anh lần này hết 20 21 22 kim nè đây đó là Evan tiền vạn nè bên tiền vạn thì ờ, được 5 tỷ kinh nghiệm mà tính ra là ăn 1.000 cái mà một cái là 5 triệu rồi nè là 1.000 cái được 5 tỷ 5 tỷ thì cái này chủ yếu lái tượng bà chân này tượng bà chân này ờ, cánh ra sẽ được những phần thưởng như sau đó sử dụng chân thành thưởng thêm kinh nghiệm là hắn trận là thiết là hắn thị tinh tinh hồng người ta biết rồi thuộc tính bệnh viễn tiêm bảo lộ bách bảo rương phúc duyên quá tử hết rồi mấy cái đu tốt này xong đó là em vân tiền vạn nè rồi trang bị kim phong 5 ngày mấy cái này vứt sốt rồi rồi đô tố băng hồi đô tố cá nhân rồi đến cái, cái sâu à, su nè gió võ hạnh phúc này thì sẽ được mảnh bông tiêu nè em mùa này có đặc biệt có thêm là mảnh bông tiêu nè đó từ 1 đến 8 rồi phi dân uh, chiếu dạo sẽ thối thì cũ rồi quen quá rồi là bài à, hồng ảnh sẽ mở ra được một một số đồ như sau đó mà hồng ảnh cùng trăm vàng bằng là bao tự chọn anh tự chọn 10 ngày hồng ảnh trăm vàng nó chọn 10 ngày à rồi đến ờ, anh báo hồng anh em anh báo hồng thì sẽ được ờ, phần thưởng như là ờ, báo anh cái này sẽ được báo hồng à cái này thì nó cũng giống như anh đốt pháo ở giang thông thôn đó nó sẽ hưởng kinh nghiệm tương đối từ 5 đến 10 triệu một lần thả thả bó hồng rồi hình xui sẽ ra là chiến mã phi dân xích số chiếu dạ phụng nghiệt cống nghiệt giống một tương đối như kia này không biết gì rồi ở lần này là tượng bà chân này tượng bà chân thì sẽ được ăn 50 tượng bà chân à, mặc định là kinh nghiệm rồi với lại một số phẩm kháng tất cả roi ngựa đá bắt sáng nhóng vàng nhóng bạc là kỹ năng là tiềm năng rồi dán sơ bào là phi phong kỹ năng kim cương bào phi phong kháng tất cả bắt bảo rương tiếng hán thì tinh tinh hồng rồi boss đặc biệt boss thường rồi vé số lệnh bà thường đô tốc cá nhân băng hội à, nên cái nhẫn này tiềm năng và kỹ năng này đó tiềm năng kỹ năng rồi ok mặt nạ thì tinh tinh hồng ok nó tương đối như vậy nè mày vòng sáng này vòng sáng màu xanh ok à, ngẫu nhiên à, của cái loại à, bảo rương này sẽ được đâm à, một bộ trang bị hiệp cốt này mà rồi chưa nếu như cái rương này ngẫu nhiên các trang bị sẽ có thì lỡ có hay không sẽ được mở ra một bộ trang bị nhu tinh hàng hiệp cốt định quốc và một trang bị ăn ban luôn gơ cho mùa này có thêm cái chỗ này nè mày mở được cả bộ luôn nha nam hên xu được cả bộ luôn vãi trưởng chưa đó nè em thấy chưa được cả bộ luôn mà biết được không? Lỡ bài bí kíp Càng khôn Bảo rương hiệp cốt nhu tình Bà Tiểu thành bí kíp thể chuyện giới Rồi ok Khui anh em ơi Khui <clears throat> Hello này mới vô nha Hello mọi người nha Server này chưa đủ bộ ăn bao anh em ơi Khui anh em ơi Khui Úp cấm chín, Tầm này chắc uh, anh Evan này được 15 tỷ Chắc úp khoảng uh, Úp khoảng uh, 110 rồi anh tìm được vạn anh tìm vạn này chỉ nó ờ, trăm gần trăm mười một hoặc là trăm mười một một viên thủy tinh quá tửu thủy tinh này là thủy tinh dương lúc nãy nè à, thủy tinh thời hạn lúc nãy nè <coughs> hôm nay anh vẫn này được gì hôm nay mày với 11 kim 11 kim anh Vinh Điện sâu này thử thâu được gì nha 11 kim họ đại lực một là bài đặc biệt phí tốc là bao tối nay à, thông báo với anh em là tối nay tiếp tục bem lên bài boss anh em tối nay bem lên bài tiếp tục cho anh em xem nha mảnh số 4 mảnh phi dòng 1 dòng 1 này Đấy đó mực nà mực nà mi mánh nà mi mánh quá trời chọn rương này gì đây phi dòng 1 ôi ủa sao tuấn hai nó bị hai con phi dòng 1 luôn phải chứ rồi hết 500 cái này mà hết 500 cái mà cảm giác chưa có gì luôn thay chiến dịch rồi qua cho con nghe mi một số đồ đỡ chặt rương à. cho nó chống rương nè tính ra hơn 500 cái rồi mà chưa có gì gọi giá trị luôn em ơi đủ tưởng phi dân 8 rồi có vài triệu rồi phi dân một thì bỏ qua một bên đại lực phi tóc này à, vứt sốt qua một bên để cho nó khỏi chặt rương Bay máy dân thị tinh à, thời hạn vứt luôn phi tóc là ba bỏ luôn tiền hối lộ 1 2 3 4 5 6 6 mình tiền thua lộ mấy mặt nạ bỏ mặt nạ bớt luôn 5 cái mặt nạ 6 cái mặt nạ 7 cái mặt nạ bỏ hết trơn với dòng 1 2 cái rồi thì là khui tiếp theo này ơi <clears throat> à, mình phải cho anh em xem thử cái gì hello người thắng nghĩa em ơi mảnh mông tiêu anh em ơi mảnh tiêu này về bờ anh em ơi tầm này cố gắng tìm mảnh mục tiêu hai là mảnh hiếm nha em mảnh mục tiêu hai sẽ có hơn chục chai cho anh em xem em ơi nếu ra mảnh mục tiêu hai nha tiêu hai đâu úp 110 vẫn một lần bài bất thường trời ơi, toàn tiền thổ lộ em ơi tiền thổ lộ rồi ui, rồi xong toàn cái này chưa thấy một cái gì luôn em ơi tiếp tục là bắn ngựa này nó cái vượt qua rồi được uh, vài dị bình thì nó lộ à 7 này 8 này 9 này 10 này 11 này 12 này 13 13 bình tiền thốt lộ trồn mặt nạ quá trời Mặt nạ may mắn nè Đại lực phi tốc này đỡ đánh uh, công thành cho anh em được sẽ tố 4, phi nhân 1 tính ra anh cả mới mà được đúng ba lần bài boss năm hai lần bài vẫn thương một lần bài đặc biệt mùa này tính ra lần bài boss ít dữ người ta thêm bán nữa này bốn bình quá tiểu đại chỗ này à, không anh thua rồi thủy tinh thủy tinh ba viên bốn viên thủy tinh <coughs> đúng là server này 110 là học được bí kíp rồi nè 110 học được bí kíp rồi nè rồi tiếp theo khui còn 60 cái cuối cùng với 11 kim vẫn chưa gì nữa mày Nguyễn Phi nha Ok anh em ơi sáu chục cái cuối cùng Không tiêu hai đâu Vẫn chưa mạnh được Ôi Lò thêm được một cái thường Một cái đặc biệt nữa Hơn hơn được vài cái đường thông sắp mạnh nè Vé số này nó các kiểu mở vé số này rồi một cái cuối cùng anh em ơi giao dịch tiếp vào này ôi chậm rương thằng cất à, bớt mấy bình này trời nó ra tiền thua lộ quá trời luôn em 15 bình tiền thua lộ rồi tính ra 15 bình tiền thua lộ tầm khoảng tầm à, hai trăm xu nè 200 xu còn lại còn gì đâu không nhỉ trăm xu rồi à, sớm mình quá tự đại á sớm bữa tự đại khoảng tầm sớm xu nữa là được 8 xu 8 xu rồi cái này 200 xu nữa được một k một k rồi là gì nữa bốn viên thịt tinh nữa bốn viên thịt tinh được 200 xu lần cái hai á cái hai xu rồi cái hai xu là bài hồng ảnh này trăm xu một cái à cái bốn k bốn, một k bốn rồi rồi sắp mặt rồi một k bốn được hai cái đặc biệt hai cái đặc biệt là khoảng một k hai nữa là hai k sáu, hai k sáu cái thường này khoảng trăm xu thu được hai k 9 rồi nè mà hai k 9 xu rồi hello mai ngọc quang nha đâu mới cái hai cây chín còn ba kim thôi em ơi rồi này còn lại bao nhiêu đây đủ có ba ba cái ba chân à ít nhỉ 30 ô cắn mấy cái này cắn cắn bỏ cái này vô tính ra mới thu được hai k chín rồi em ơi hai k chín rồi hai k chín với hai viên thủy tinh này nữa là được à, ba uh, kim mới được ba kim thôi rồi một thằng khôn được à, một kim là bốn kim bốn kim mặt nà mấy mánh nữa một xét không ảnh à, ờ, xét không ảnh 13 cũng được uh, kim rưỡi nữa nè được uh, ngon đang cần luôn nè mình đang xét 10 thôi Để giao dịch xét 10 cho ngày mới đi cầm xét 46 cũng được luôn 13 13 là 52 chứ xét 52 chứ anh em đừng xét không ảnh một tháng này ngon luôn 13 xét 13 giờ chiều 11 26 52 xếp 52 này cho anh em 10 cái xếp này cho anh em 10 xếp xếp sida <clears throat> ngày mười chưa có hôm qua mua hai bộ mà lùm đường bốn bộ thứ năm bộ <clears throat> được cái kháng tính kháng cạnh năm mà cũng được kháng tính kháng cạnh năm được à, hai trăm ba trăm xu nữa được uh, gần 4 kia mà em ơi <clears throat> còn một uh, mở ra lỡ bao ăn ban thì lại ngon lắm có đâu mà ra ngon vậy hên xui em ơi rồi ok còn như rồi đây thu được uh, khoảng ờ, năm trăm rưỡi cá nhân nữa bốn kim rưỡi tương đương bốn kim rưỡi hả bốn kim rưỡi hết rồi cá cá này bốn kim rưỡi giao dịch cái này cho anh thấy ngam mươi hai trăm sinh lực rồi tiếp tục anh uh, em vẫn tiền vạn anh em ơi À quên còn cái cái ờ, cái cái ong này nè Không có một cuốn kỹ năng tiềm năng nào luôn em ơi Không có một nhận kỹ năng tiềm năng luôn Con này ít dữ ta Ít gỡ gốm luôn Rồi này giờ đầu đến ờ, tượng bài chân này Nó Rồi được một nhẫn uh, tiềm năng Một nhẫn thu được 500 xu 5 kim rồi Tinh hồng Tiếp có 33 cá ít gỡ luôn nè Tinh hồng Chú, thằng phù nhấn đâu nhấn kỹ năng tìm đánh ngay Chú, chả dạ, quá trời Chú, mùa này có 33 cá thôi em ơi Một nhắn tính ra thu được à, năm kim rưỡi nè Nếu nào bán hết ra thu được năm kim rưỡi Rồi nhắn này cắn luôn nữa làm gì 5 điểm tìm năng Rồi Lên được hai cấp Cắn được 5 điểm tìm năng Chú, bao lâu hán này 1, 2, 3 6 bao được uh, à, 500 xu nữa đây Là được 6 kim thu được 6 kim anh em ơi à, một viên tinh thông thời hạn nữa à, ok tới được có lên đảo ở dưới uh, ít rồi ok nói chung là Evan sâu này khả năng được uh, gần 6 kim anh em ơi không lời cũng không lỗ nói chung là bỏ ra khoảng 10 kim hơn thu lại 6 kim mình lỗ 4 kim nè lỗ 4 kim mà thu là được 15 tỷ kinh nghiệm ừ, tại vì mùa này uh, tinh hồng với lại thì tinh nó rẻ quá nè ơi đâm ra là lỗ nè tại vì có 50 sâu một cục à gọi là lỗ nè chứ nếu hồi xưa là 300 xu này nọ thì cũng không lỗ nhiều đâu hôm nay nó rẻ quá rẻ hôm ra thành lỗ luôn ok được hãy uh, bỏ bớt mấy cái này ra chô mặt nạ bên ngày mươi này mấy cái mặt nạ thì thực sự bán hai ba chục xu quá trời không được tính luôn nè mặt nạ thì khoảng mười mấy hai chục cái mặt nạ luôn đó bán nhiêu được ờ, ba bốn trăm xu giống là tổng thở thu cũng được 6 kim à, bờ chặt chặt rương xong anh bên tiền vàng đốt cốc luôn tiếng là hắn đờ mai cánh này trong bản này đỡ ra cũng cắn thôi em không có bán bán làm gì đâu so, thân hình phụ thân phụ một tháng một tháng hành lâm quá trời quá đất quá trời cái một tháng luôn được cái thổ đi phụ không có thổ phù luôn đang còn thổ phù không có cái nào luôn nè rồi bây giờ tiếp tục anh Evan Tiền Vạn năm ốp tiếp tục Evan Tiền Vạn năm ơi ốp tiếp tục Evan Tiền Vạn chắc lên cấp một năm ơi chắc lên cấp 111 rồi để về tiền vạn thì thực sự lấy kinh nghiệm 5 tỷ thôi chứ còn không có đồ gì kim qua kim phong chứ còn bán shop hết 20 kim thì chủ yếu lấy kinh nghiệm chủ yếu nè với là cá nhân ban hồi đó nạp thôi này tiền vạn nè à, bó hoa hồng và hoa hồng thường chân thành gì đây được mấy cái tượng uh, bà chân chất tới nước lấy kinh nghiệm tiếp à, ấm cho 11 à đúng rồi anh nhiều event quá nên là máy duyên thì tinh tinh hồng này nó rất giá nè không còn như cũ nữa. những lần đầu tiên khá là ngon anh bên này khá là rẻ nhận đức vịnh thôi khoảng tầm uh, ờ, 1 đến 3 triệu là có tầm chung chơi rồi nè rồi 43 cái trời anh gặp mới được uh, ngàn máy cá nhân rồi cắn 43 cái này lấy kinh nghiệm nữa này, này dưới lấy kinh nghiệm này tinh hồng nữa này tinh hồng từ từ tiếc là hán Đó là hán nữa tiếng rồi hai viên tinh hồng rồi ok mỗi vần này thì thực sự là anh hết 20 kim em 20 kim thì thu lại khoảng tầm 6 kim hơn với lại lên được ờ, khoảng một cấp hai cấp rưỡi hai đến ba cấp rưỡi bỏ mấy này vô đã rồi ok rồi đấy đua top bang nè đua top bang quá trời nè bang quá trời tinh thần thì nó chắc đỡ qua còn em mì này để tí tính sau dọn rương đi hoạt động cái này mà rồi ok em ơi và như là vừa rồi khải nghi bình đã xong rồi em ơi chỉ thu được uh, hơn uh, ờ, 3 cấp nè thực sự là thu được hơn 3 cấp kinh nghiệm và bây giờ với cấp này là 8 tỷ kinh nghiệm thì thực sự tầm 8 tỷ này liền rất là lâu lên cấp nè chỉ là chờ đợi cứ hàng tháng là up event muốn lên cấp nổi thôi nè thực sự rất là khó nó, nó thiên tinh này thật rườm quá bỏ qua bỏ qua hai bốn sáu tám cho còn tám ô à. vì tóc lực bỏ qua mình thấy quấn quấn bó cắt khô rồi rồi ok anh em ơi đó sau khi anh yên bình xong thì úp được uh, cấp nha năm gần 112 luôn khi nào F120 tầm này tìm bí kíp chua lắm anh em ơi đỡ tìm được bí kíp tính sâu nha mọi người ok lên hoạt động anh em một chút nha anh em đó sau khi úp ờ, cố gắng úp even thì chỉ lên được ba cấp hơn nha anh em bây giờ thì coi tầm này dư điểm anh em ơi đường môn dư điểm hoàn toàn dư luôn cái này cứ cứ tăng vào đi tới tính sâu đó rồi lượt tay 7 cân năm anh em hiện tại là với ba cái năng cũng có nè phi phong với lại càng khôn hai cấp trên đầu nữa lại này đang ba cái năng cũng có lượt tay khá khá là nhiều đây lưng khải mới tháo rồi tí nữa khải sẽ lên đảo một set đồ khác cho anh em xem nha rồi ok anh em đừng quên để lại cho khả một đăng ký kênh ủng hộ, ủng hộ cho anh em ơi và bây giờ